mình bắt đầu nhé. Để tìm hiểu về phép thế, các con cùng tìm hiểu ở ví dụ sau. Mùa khế ra hoa, từng chùm hoa tím lắc lư theo chiều gió. Những cánh hoa mỏng manh rơi rơi, sắc đầy trên mặt ao. Mấy chú cá rô tưởng mồi ngoi lên, chỉ thấy đâu đây là những chiếc thuyền tím. Chiếc thuyền hoa tròng trành hòa mình với màu tím của nước chiều. Ở trong đoạn này, các con dễ dàng nhận ra tác giả đang tả về khế, cây khế trong thời điểm ra hoa và tất cả những câu sau tác giả đều nhấn và miêu tả về vẻ đẹp của hoa khế. Cô có hai đoạn văn thế này để các con nhận diện về cách sử dụng từ của tác giả này. Đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai. Ở đoạn thứ hai, tác giả chỉ sử dụng theo phép lặp và lặp lại từ hoa khế trong cách diễn đạt của mình. Ở đoạn thứ nhất, tác giả đã thay thế những từ này bằng những cụm từ khác. Mình tìm hiểu rõ hơn, tác giả đã giới thiệu được điều gì thông qua những cụm từ này nhé. Thay bằng hoa khế, tác giả lựa chọn chùm hoa tim tím như vậy cũng là hoa khế thôi, nhưng tác giả giới thiệu thêm được về màu sắc của hoa. Ở câu thứ ba cũng vẫn là hoa khế, nhưng tác giả lựa chọn cụm từ cánh hoa mỏng manh. Vậy là ta biết thêm cánh hoa khế như thế nào. Ở câu thứ tư, câu thứ năm, thay vì miêu tả hoa khế, tác giả lại dùng cụm từ chiếc thuyền tím hay chiếc thuyền hoa